nào định nghĩa về phép vi tự các bạn chú ý này à, người ta cho trước một điểm y cố định và một số thực k không đổi trong đó k phải khác không k bằng không thì không nói gì cả nhá k khác không à, thì người ta định nghĩa phép vi tự như sau phép cái biến hình biến mỗi điểm m thành điểm m phẩy sao cho cái vectơ M phẩy bằng k lần vectơ M được gọi là phép vị tự tâm y tỷ số bằng k thì nhắc lại này phép vị tự là phép như nào? Đó là phép biến đổi điểm m thành điểm m phẩy. Sao cho vectơ im phẩy thì bằng k lần vectơ im. Đấy nhá. Đây được gọi là phép vị tự tâm y tỉ số bằng k. Và người ta đã ký hiệu như này. V phép tắt của phép vị tự V y phẩy k nhá. Điểm m phẩy là ảnh của điểm m qua phép vị tự tâm y tỉ số k. Ký hiệu như này nhá. Đọc này, m phẩy là ảnh của M qua phép vị tâm Y chỉ số K. Thì bây giờ chúng ta cần chú ý một số điểm đặc biệt sau. Điểm thứ nhất đó là phép vị tự biến tâm Y à, tâm vị tự của nó lại thành chính nó đúng không nào? Cái này rất đơn giản thôi. Cái thứ hai, nếu K bằng 1 thì phép vị tự chuyển thành phép đồng nhất, nó chính là phép đồng nhất thôi, chúng ta đã biết rồi. Phép vị tự tâm y tỷ số âm 1 thì đây chính là phép đối xứng tâm y. Đó thì khi đó ta có là y sẽ là trung điểm của m bằng phẩy đấy đấy chứ đây chính là phép đối xứng tâm y à, đặc biệt ta chúng ta chú ý cái này nếu m phẩy là ảnh của m qua phép phi tự tâm y tỷ số bằng k thì m sẽ là ảnh của m phẩy qua phép phi tự tâm y tỷ số là 1 trên k đấy, các bạn nhớ cái tỷ số này nhé à, nó ngược lại à, hai đường tròn bất kỳ luôn có một phép vi tự biến đường tròn này thành đường tròn kia và tâm vị tự đó chính là tâm vị tự của hai đường tròn à, phần thứ hai chúng ta cùng chú ý này phần thứ hai chúng ta sẽ à, tìm hiểu các tính chất của phép vị tự xem có gì khác biệt so với các phép bên hình trước chúng đã gặp không chúng ta chú ý phép vị tự có các tính chất sau tính chất thứ nhất đó là phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy cái thứ hai phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng à, thứ ba là phép vị tự biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó biến góc thành góc bằng nó Đó. và phép vị tự biến đường tròn bán kính r thành cái đường tròn có bán kính là trị đối của k nhân r thì để cái này là số dương đúng không nào đấy trị đối của k nhân r Thế tiếp tục chúng ta cùng nghiên cứu phần thứ ba đó là các biểu thức tọa độ của phép vị tự biểu thức tôi cũng phải tự